Xin kính chào quý vị Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ tập với tư thế nằm vặn mình Rồi chúng ta bắt đầu luôn nhé Vẫn là một tư thế nằm Rồi hai tay xuôi dọc các thân này Hai chân thoải mái này Rồi với tư thế này chúng ta từ từ co cái chân Làm chân trái trước nhé Từ từ co chân trái lên Tay phải dùng ngón tay nắm lấy cái ngón cái của chân trái duỗi căng cái chân này cứ căng theo khả năng của mình không nhất thiết là phải duỗi thẳng ra nhé không nhất thiết là phải duỗi thẳng à, miễn là chúng ta tay và chân nó bám kéo căng ra là được rồi từ từ duỗi căng này từ từ đổ cả tay và chân sang bên phải rơi chân trái thì đổ sang bên phải nhé rồi cái chân phải này, co gập ra sau cái tay trái này nắm lấy cái ngón cái chân phải rồi chúng ta quay đầu hướng cái phần thân trên của mình này vặn sang bên trái rồi giữ tư thế này lại một lát nhắm hờ mắt lại thả lỏng hít thở nhé chúng ta có thể kết hợp với thở bụng rồi trả thế từ từ co chân tháo tay rồi tháo tay tháo chân duỗi thẳng chân ra hạ chân xuống thả lỏng hít thở đổ bên nhé bây giờ chúng ta chuyển sang chân phải rồi chúng ta co chân phải tay trái nắm lấy cái ngoặt cái của chân phải rồi duỗi chân ra theo khả năng của mình từ từ đổ chân sang bên trái đổ hết chân bên trái rồi cái chân trái co gập vào sau tay phải nắm lấy ngón cái chân trái rồi bây giờ quay đầu sang bên phải rồi chúng ta thả lỏng người thôi nhé không cần cố gồng quá nhé không cần phải chính xác tuyệt đối cứ làm theo cảm nhận của mình thôi khi chúng ta đẩy ra làm sao cái phần lưng và phần hông của chúng ta nó đẩy xuống phía xa cái phần hông nó đẩy ra xa để chúng ta tác động vào cái cuộc sống của chúng ta được nhiều hơn rồi chúng ta nhắm hờ mắt lại giữ nguyên tư thế thở điều hòa trả thế từ từ tháo tay tháo chân duỗi chân ra hạ chân xuống thả lỏng phía thẳng rồi như vậy là chúng ta đã kết thúc tư thế hãy đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để xem thêm được nhiều video mới Xin cảm ơn và cảm tạ quý vị.